Cô cho hỏi là con thấy rất là lạ khi cô đốt cái à, gáo dừa này để làm gì hả cô? Cô đốt à, gáo dừa đấy à, thành than con nướng bánh tráng. À vâng. Cô, cô cái việc mà đốt gáo dừa thành than thì bao lâu thì nó sẽ thành than ạ? 20 phút. 20 phút ạ. Ừ, Sau đó thì nó thành cái than hoa đỏ đỏ đấy ạ. Thế nhưng mà nó đã đốt thành than hoa đỏ thì nó, nó cháy được trong bao lâu nữa ạ? Nó hạ hạ bắt đầu cô nước. Hạ than này nó hết cháy bắt đầu cô nước. À, à, 2 phút rồi nó thành. Tầm 20 phút nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn bếp lửa đi còn là ốc dừa thôi đốt 20 phút sẽ thành thang sau đó sẽ nướng bánh tráng nhá bánh tráng béo thơm ngon cực kỳ quá trình đốt áo dừa của cô đây sau 20 phút là sẽ dự sử dụng bằng than được nhé và bây giờ chúng ta sẽ đợi bà nướng bánh nhé bây giờ nhá các bạn sẽ xem bà châu uh, nướng bánh nhá xem quan điểm khác biệt như thế nào bà ơi cái này nướng phải nhanh tay không là nó hỏng hả bà à đúng nhanh tay thôi đó em vâng ạ tại vì cái than này con thấy rất là nóng đấy ạ và rất là đỏ đấy bà gặp vào như thế này nên ra cái bánh của bà lúc uh, nó khô lại và nó nguội đi thì nó sẽ rất là giòn và không bị vỡ đấy các bạn thấy không ngoài nướng uh, bánh ngon trắng và không bị à, đen Do dùng bằng gáo dừa thì bà còn làm rất là nhanh tay Để dập nó lại như vậy Bây giờ bánh nó còn đang à, chưa chưa chưa giòn đúng không bà nó chưa chưa nguội nên là nó vẫn còn à, có độ dẻo của nó nhất định thì các bạn sẽ được những cái bánh như thế này đây không hề bị dập vỡ gì nhá rất là khéo léo ngoài ra bà còn bán chuối với lại hoa quả các bạn cũng nên ủng hộ bà nhá Bà ơi nướng như vậy thì liệu ở hai bên mặt ở ngoài nó có chín nữa không bà? Chín, ờ, chín Bà sẽ nướng xung quanh đây trước nè Cái gì cái cái dành đó không? Bắt đầu xếp lại Mình nướng ở ngoài trước hả bà? À, đều hết nhưng là à, mình sẽ nướng cái à, cái dành ngoài cho, cho, cho sát xuống vâng. đều cái bánh vâng. bà làm rất là chuyên nghiệp Bà ơi, à, bà Châu ơi, hôm nay bà Châu làm cái nướng bánh này được bao nhiêu lâu rồi bà Châu? Làm nay cũng 3 năm rồi con 3 năm mà bà làm chuyên nghiệp như là à, người ta truyền đấy bà Tôi biết sao mà bà làm cái vậy không? Đi, vô bệnh viện á, bán vậy nó nguyên một cái vậy là không bao nhiêu cái cho nên bà kinh nghiệm để mình ship lại chứ không tự bà làm chứ không học ai À thế à? à cho nó gọn, nó, nó gọn ờ, một cái bệnh nhiều cái còn phải để vậy nó bể với nó, nó, Đúng rồi à? nó ít được nhiều ít ít cái á có nghĩa là à, mỗi người bán bánh à, thì lại phải có một cái sự sáng tạo riêng thì nó sẽ tốt hơn đấy ạ cái này tự bà làm chứ bảo học ai được á có nghĩa là trong thời gian làm việc thì à, bà sẽ tìm tòi ra cái cách nào tốt nhất đúng không ạ để thôi nếu bà nướng một, à, một bịch à, bánh wow. chuối vâng. con coi nha vâng bánh chuối nướng khác không phải nướng dày à thế ạ ba phải nướng cho con thử vài cái xem có cái cách khác nhau như nào bà nhé rất nhanh nhá à, người thợ nướng bánh chỉ cần cầm hai cái que thôi sau đó với bàn tay khéo léo thì người thợ bán bánh rất làm rất là nhanh ba có thể cho con sờ một cái không ạ dạ rồi à bây giờ thì nó vẫn còn rất là dẻo nè mình cũng có thể quán được cái nhưng mà chút nữa thôi mà bạn mà làm như thế này á, thì sẽ vỡ mất ủng hộ bà có này luôn đi mở ra đây mở ra cho chị để chị xem là chị thử bẻ cái xem nó có vỡ hay không nào con phải thử luôn bà Để xem có sự khác biệt gì không <laughs> Đây mang qua đây mang qua đây chị xem nào Bỏ một cái bánh nữa chị xem Để đây đây Đây cái bánh của bà Khi cái bánh này nguội rồi Thì mình thử xem nào Ôi thôi chết rồi Đã vỡ Ăn luôn Còn chiếc bánh này của bà Bà đang nướng thì sẽ thế nào nhỉ? Cho con sờ cái bà Bà cho con sờ cái được không? Dạ, dạ, Đây Nó khá là mềm mại Đó, thấy không? Nó không hề bị vỡ Nhưng mà nếu mà cái này thì thôi rồi Ôi thôi rồi lượng ơi Nó mũi nó chảy giòn Quá là ngon, quá ngon ôi Meli Ôi thằng kia mày háo ăn quá Ờ Có nhớ thiết phải háo ăn đấy không em ơi? ngon mà chị em thấy bánh bà trâu như thế nào rất là tuyệt vời vừa giòn vừa thơm vừa béo và có một chút vị ngọt ngọt rất là ngon chị nghĩ là chữ bà nên nói cuối cùng và rẻ nữa nhá dạ. chỉ có 5 nghìn một chiếc thôi 5 nghìn một chiếc hai chiếc mà đó và cái công phu của một người thợ làm bánh đấy bạn thấy rằng là một chảo than ngồi rất là nóng phải đốt bằng từ những cái gáo dừa và phải đứng rất là nhanh tay và ngoài ra là thêm nguyên vật liệu phải mua nữa thì mình nghĩ rằng với giá 5.000 cho thời buổi hiện tại thì ờ, đó là một cái giá rất là rẻ anh à, ủng hộ bà cái bánh đa đi Chỉ có 5 nghìn một chiếc thôi Bái bà để mà nếu một cách chuyên nghiệp như này thì bà mất bao lâu ạ? À? nước này cũng 3 năm rồi ạ. Vâng. Không, như con đang nói là để nướng được chuyên nghiệp ấy thì uh, trong bao lâu sau thì bà có thể nướng được chuyên nghiệp như bây giờ ấy? Từ lúc bà bán hàng ấy. Mất một tuần hay một tháng hay là một năm để bà có thể nướng được chuyên nghiệp như thế này? Mới đầu bà không biết nướng, mà nướng khét đen hết rồi. Bà bỏ cái bánh nhiều lắm. Sao bà mới kinh nghiệm lại. Vâng bà có được cái kinh nghiệm quý báu này à? cái năm mà con, cái năm mà đứng mới mới được vậy. À? Trời ơi, cả năm cơ à, bà? Cũng vất vả đó Rồi vậy chứ khó nước lắm, mới đầu lọc cộng thì bẻ không được. Vâng. ngay luôn, mình phải làm khéo tay. Mà ờ, nếu bẻ lẻ thì nó không được vàng nó bị đông á. Vâng. Làm cho lẻ tay thì phải bẻ được cái vàng cái vàng trong. Có nghĩa là lúc mà cái bánh nó chưa chín thì mình đã phải bẻ rồi bà nhờ? sau đó thì mình mới bắt đầu ờ, làm lại đúng rồi bà gặp nó vào như thế con thấy rất là khi mà nó giòn ra nó rất dễ vỡ nhưng mà bây giờ thì nó vẫn rất là dẻo và thơm và rất dễ làm ba ba ba thử nướng lại bánh khác con xem và nước bánh chuối cho con coi nha vâng bánh chuối là khác tại vì à, nếu bánh chuối thì nó có chuối nên nó lâu chín hơn hả bà nó khó nước lắm mà là nó khét ha đi ra bà cho con một bịch bánh chuối ra nha cho coi nha vâng bánh chuối nè mà một vài mình nướng như vậy một cái thì nó sẽ khác đi nên mình nướng không được nướng cái bề này phải úp hai cái bề chuối để nhập lại à. nướng hai cái bề bánh bên bên này nè ừ. úp lại nó mới hợp bánh là chuối không được không bị khét bị đen Vâng. tại vì cái dạ. chuối mình à, ép như cái này rồi nó có đường có chất vâng. đường ngọt lắm nếu mình nướng nướng không không không không cặp lại nó bị khét chuối luôn á à thế hả à chứ không phải là bà lấy nướng từng cái một mà phải nướng hai cái một thế này à bà và con thấy à, cái bánh bà hấp đi hấp lại cũng à, à, chậm hơn so với những cái bánh thông thường à bà và gần lửa hơn nữa bà nhỉ nước này cũng hơi lâu á vâng và còn cái bánh tráng à bánh bà rất à, bánh tráng là rất dễ nướng của này con mà không cẩn thận con sợ nó còn không chín được cái bà nhỉ chín chín bái bà nếu mà ra còn vâng, bái bà nếu mà chẳng may mà cái chuối mà nó chưa chín hẳn mình ăn cùng nó có sao không bà giòn nước khét thì nó đắng nếu à. à. nước không không vàng thì nó dẻo à. có nước nên canh theo cho nó vừa nướng thế này thì hơi lâu một chút nhưng mà bà nướng một lúc được hai cái có gì ừ hai cái <laughs> nè bà hãy dở ra vậy đâu phải được đâu vậy đâu có xong đâu dở à. ra coi nó như thế nào phải không rồi phải nướng lại vậy à ba phải dở ra xong à, rồi à. Đó. rồi bắt đầu mình bẻ ra bẻ ra vậy thấy không là nó xong nè vâng có phải nướng lại nữa không hả bà không vậy là không nướng nữa nướng nữa bị đen đó con đâu cho con xem ạ à? ba ba để con xem các bạn ạ à. nè thấy không nhận cái không Wow, cái bánh rất là tươi, con cho con thờ vậy Nhưng hồi rồi, nó hồi rồi Đó, vậy bắt đầu dừa À, tại vì ôi bà bà sao cái à, cái lò nướng của bà mà nướng cái bánh xong cái độ độ nóng nó lâu thế hả bà? Thao của con cầm hơi Vâng. Nếu như mà bà nướng bằng cái than uh, hoa ấy, than than than củi ấy thì nó có được lâu như này không hả bà? Nó mau, củi nó mau nhưng than à, than than nước thì nó lâu lâu rồi nhưng nước cái bánh không có đẹp vâng nếu cái bánh nó lâu lắm nó không có được dịu như ờ, bẻ bánh tráng không dịu mình rất lâu lắm còn cái này thì nước là nhanh trời ơi trông nó đẹp quá bà à, thấy không vâng thấy không? đẹp lắm ạ từ một cái bánh à, bà mua là chỉ là cái vỏ bánh như thế này thôi bà đã tự sáng tạo bằng cách cắt những khoanh bánh để làm nó ép bánh để nó thành những cái bánh như thế này à và bà đã nướng ra tác phẩm của bà đây so với khi chưa nướng thì cái bánh của chúng ta cũng không thay đổi nhiều màu của quả chuối khiến rất đẹp bà ơi bà chuối này là chuối uh, chuối đây hả à bà có phải loại chuối này không hả bà à đúng rồi đó à mà chuối kia nó bự trái đó nếu mà chuối mà bự trái quá thì nhìn lên nó sẽ không đẹp mà nó ngon bánh nó ngon với nó mau nữa vâng ăn thành nó à, mà bà cán như thế nào mà nó mỏng được thế này à bà? Bà ép xuống, lấy dao bà ép xuống Sao bà không lấy à, cái à, chày hay là cái gì nó tròn ấy? Dao, dao bén á. sắc thật mỏng à, Anh... Anh à, ủng hộ bà cái bánh đa đi, chỉ có 5 nghìn một chiếc thôi Có tiền con Đây bà cảm ơn chị <laughs> cảm ơn hai mẹ con đã ủng hộ nhá ủng hộ bà dâu <laughs> đó là bà vừa đỏ lửa lên là đã có người ủng hộ bà rồi đấy hai mẹ con chị khách rất là dễ thương họ cũng ăn quen bánh của bà rồi đấy bà nhỉ và con muốn xem lại một lần nữa và cách bàn nướng bánh chuối để dầm nó xuống mạnh hơn và gần vào lửa hơn để cho nó chín đều và vàng hơn bánh kia của em xong chưa chị? Bà làm như thế này tay bà đỡ bị nóng quá bà giờ Nóng cơ Xa Với quán của bà Châu 91 trên 7 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ạ. Bà con chào bà, con chúc bà buổi tối bán được nhiều à, hàng ạ. Bà Việt bà. Vâng ạ.